chào tất cả các bạn à, Thì à, trong quá trình mình tư vấn về tâm linh á, thì cũng có rất là nhiều bạn à, cũng đặt câu hỏi cho mình là làm thế nào để trong cái dịp cuối năm này chúng ta cũng khai trương à, được Hồng Phát Thì ngày hôm nay cùng theo chân các bạn à, trong à, đội ngũ à, dịch vụ tâm linh à, Chúng ta cùng đến tham quan một cái buổi à, chuẩn bị mâm cúng khai trương cái buổi khai trương của mình nó được uh, đáo thì trước tiên là khi cúng thì chúng ta cần phải ờ, xem ngày giờ ngày giờ cúng ờ, phù hợp với cái tuổi của người chủ uh, khai trương công ty cũng như là cửa hàng thì nó cũng sẽ là một cái phần để thu hút tài lộc cho buổi ngày khai trương hôm đó thì hôm nay thì chúng ta cùng tham quan sơ qua một cái mâm cúng nó gồm có những cái phần nào để cho nó đầy đủ lễ và được chu đáo nhé trước tiên là à, hoa cúc Ờ, và trái cây à, tiếp đó là con gà và ở đây thì chúng ta có chuẩn bị ờ, thêm một số phần nữa là xôi và chè giấy tiền vàng bạc cũng như là à, cháo à, bánh kẹo à, để đi kèm à, và ừ, chúng ta cũng không quên là chuẩn bị à, trà nước và rượu à, và trầu cau đó là những cái phần mà chúng ta cần phải chuẩn bị về trong một cái mâm cúng hay chưa. và cảm ơn mọi người đã ờ, ờ, đón xem cái video này và sắp tới thì ờ, mình cũng sẽ làm thêm một vài clip video nữa liên quan về vấn đề cúng kiến để chuẩn bị cho phần cuối năm thì các bạn cùng đón xem nhé